Ok hello, à, chào mừng anh em tiếp tục một lần nữa quay trở lại với kênh Tiếng soi kèo cùng với kênh Tiếng bóng đá nha anh em. Thì tiếp theo đây trong cái video lần này, Tiến sẽ nhận định phân tích thêm cho anh em một cái trận đấu tại cái à, à, lọt trận tại giải đấu La Liga được diễn ra vào phi hôm nay cũng như rạng sáng ngày mai. Đó thì anh em có thể thấy nè, phi hôm nay, rạng sáng ngày mai sẽ có các trận đấu à, tại La Liga diễn ra như là uh, Atletico Madrid với Monaca cùng với uh, ờ, Retafe và Almeria hai trận này được diễn ra vào lúc 0 giờ 30 nhé anh em đó và cùng lúc 3 giờ sẽ có hai trận đấu giữa Celta với Onche và Bonecano cùng với Barcelona thì uh, tiến sẽ lựa chọn trận đấu mà nhiều anh em quan tâm nhất tại cái giải La Liga đó chính là trận đấu giữa cái thằng uh, Wanacano của Barcelona để nhận định và phân tích cho anh em tham khảo các mã kèo trong cuộc đối đầu này nhé đây thì à, đầu tiên nói trước khi mà đưa lên những cái sự lựa chọn của tiến về cái trận đấu này anh em hãy nhớ để lại cho tiến hai cái lượt đăng ký theo dõi kênh trước nhé đầu tiên là kênh tiến số kèo này thứ hai là kênh tiến bóng đá này luôn nhé anh em ok thì tiến cũng à, cảm ơn các cả anh em đã ủng hộ tiến trong cái thời gian qua nhé À, thì tiếp theo đây quay trở lại với cái trận đấu giữa Wanekano cùng với Barcelona thì đầu tiên là Tiến sẽ giới thiệu các mã kèo mà nhà cái đã đưa ra trước cho anh em có thể tham khảo nhé đây thì à, hiện tại tiến đã sàng lọc ra những cái tỷ lệ kèo nó có thể là nó nó chuẩn nhất để cho anh em có thể dễ nhìn và dễ uh, uh, tham khảo để cho anh em có thể đầu tư đây thì đầu tiên đó chính là mã kèo Barcelona chấp đội chủ nhà Bonacano với mức chấp là 0.75 à, ờ, và Barcelona cũng sẽ chấp Bonacano ở mức chấp là 0.25 ở ngay trong hiệp 1 nha anh em còn về mã tài xỉu của trận đấu này đó chính là 2.25 cho mã cả chặn và một hòa cho cái mã tài xỉu hiệp 1 còn hiện tại trận đấu giữa Barcelona với Wanekano cũng đã có mã kèo gốc lẫn mã kèo thẻ nha anh em à, Barcelona cũng sẽ chấp gốc Wanekano với mức chấp là một hòa ngay ở mức mức chấp gốc à, cả chặn này và chấp nửa trái về mã gốc ngay ở trong hiệp 1 còn về à, mã tài xỉu gốc là 9.5 cho mã à, cả chặn và 4.5 cho mã kèo tài xỉu gốc ở ngay trong hiệp 1 còn về thẻ phạt thì Bonecano chủ nhà sẽ chấp ngược lại cái thằng Barca với mức chấp là nửa trái về cái mã thẻ phạt nha anh em đó còn về tài xỉu thẻ phạt là 4.5 cho cuộc đấu đầu đêm nay thì ok đây là những cái cái tỷ lệ kèo mà tiến đã sàng lọc như tiến đã nói ấy, đó đưa lên những cái sự lựa chọn mà nó nó dễ nhìn nhất để anh em có thể tham khảo kỹ hơn về các mã kèo đó thì trên trang anh em trên trang nó có có thêm còn cả trăm mã kèo khác cho anh em chơi nữa cũng như mã kèo chấp này cả chục kèo rồi mã kèo tài xỉu kèo gốc này nọ cũng vậy nhưng mà tiến không tiện đưa lên cái trang vì nó sẽ vi phạm cái chính sách cộng đồng của cái thằng youtube ấy nó sẽ khóa luôn cái kênh của tiến đấy cho nên tiến chỉ đưa lên những cái sự lựa chọn như thế này cho anh em dễ nhìn thôi nha còn những ai mà muốn ờ, biết nhiều mã kèo hơn muốn có một cái trang để chơi như tiến giới thiệu những cái video đầu ấy đó thì ờ, nếu như mà anh em muốn có một cái trang để chơi giống như Tiến thì anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking chuyển khoản online đấy hoặc là anh em phải sử dụng cái ví Momo thì đủ một trong hai điều kiện đó thì anh em cứ liên hệ trực tiếp cho Tiến qua số Zalo 0963 731 346 hoặc là bốn cái đường link khác ở dưới phần mô tả trong mỗi video mà Tiến đăng lên ấy. Đây, Tiến sẽ cho anh em xem luôn này. Mỗi cái video Tiến đăng lên đều có dán những cái đường link cá nhân dưới phần mô tả như là Facebook này, Telegram, Fanpage cùng với TikTok. Anh em chỉ ấn trực tiếp vào một trong những đường link này là sẽ gặp ngay trực tiếp là Tiến chính chủ nha. Đó để tránh cái trường hợp mà anh em ờ, uh, bị kẻ mạo danh nó lừa đảo nó lấy cái tên của tiến để nó lừa lọc lừa lừa tiền anh em ấy đấy ok thì anh em thật sự cần cứ liên hệ cho tiến một trong những đường link này còn không thì cứ liên hệ trực tiếp vào số zalo 0963 731 346 đủ điều kiện mà tiến nói tiến sẽ hướng dẫn cho anh em cách đăng ký cách tạo tài khoản trên trang cách đặt kèo cách vào kèo như thế nào hướng dẫn cụ thể hết và sẽ thêm anh em vào nhóm để lấy những mã kèo chuẩn nhất chứ giờ bóng lần luôn để giúp cho anh em vào bờ nhé đó chủ yếu là tiến có một cái sân chơi tạo ra một cái cộng đồng uh, à, chia banh bóng này nọ cái kiểu cho anh em có thể giao lưu đó ok thì quay trở lại với cái mã kèo mà cái đưa ra thời điểm này thì trước khi đưa ra sự lựa chọn của tiến cho anh em có thể đầu tư tham khảo thì anh em hãy cùng tiến đảo qua thêm về nhận định cũng như phân tích về cặp đấu này trước đó đây anh em đây trước tiên là anh em có thể thấy được đây chính là cái đội hình ra sân dự kiến của hai đội này Wanakano ra sân với sơ đồ là 433 đó đội chủ nhà sẽ ra sân với cái bộ ba tiền đạo đó chính là Russia cùng với Thomas và Balajon còn về đội khách Barca thì nó sẽ ra sân với cái bộ ba quen thuộc đó chính là uh, Rafinha cùng với uh, Lewandowski đó và uh, Ferran Torres và cái bộ ba hậu công cho cái bộ ba tiền đạo này đó chính là Frenkie đội Jong này, đó Ravi cùng với Pedri thì cái đội hình của Barcelona cũng khá là mạnh ở cái thời điểm hiện tại luôn nha anh em. Đó nhìn chung thì những cái sự vắng mặt của Barcelona cũng khá là quan trọng trong đội hình nhưng à, bên cạnh đó những cầu thủ còn lại của Barca vẫn đang có một phong độ cũng như là một cái đẳng cấp khá là cao cho nên cũng không đáng lo ngại về cái sự vắng mặt của các cầu thủ trên băng ghế dự bị nha anh em đây thì đầu tiên anh em nhìn vào có thể thấy được là đội chủ nhà uh, ờ, Vanacano cái sự vắng mặt đáng tiếc nhất của đội chủ nhà đó chính là cụ tiền đạo của uh, Atletico lẫn MU đó chính là cái thằng uh, Radamel Falcao này đó và cái trường hợp của uh, Comensana cũng không thể ra sân ở trận đấu này đây là hai cái trường hợp khá là đáng tiếc dành cho Wanekano trong cái cuộc đối đầu với Barca về đêm nay đó còn về Barca thì cũng sẽ thiếu vắng đi bốn cầu thủ đó chính là Dembele, Roberto cùng với Christensen và Busquets đó thì à, đây chỉ là những cái sơ đồ cùng với những cái tình hình lực lượng chấn thương mà các chuyên gia nhận định đưa ra cho anh em à, xem cũng như là tham khảo về cái sơ đồ thôi đó chưa chắc chắn gì trong cái đội hình à, uh, ờ, ca cũng như là về cái tình hình lật lượng chấn thương hết nha anh em cũng có thể một trong những cầu thủ này sẽ có thể bình phục và có thể ca săn trong trận đấu đêm nay đấy nói chung trước giờ bóng lăn thì mới biết được cái thông tin anh em đó hiện tại thì tiến chỉ uh, dựa trên những cái thông số này mà đưa ra những cái sự lựa chọn cho anh em chủ yếu là tham khảo thôi ok thì tiếp ra đây anh em nhìn vào có thể thấy được đây chính là cái bảng xếp hạng của La Liga thời điểm hiện tại à, Volcano thì nó đang có được 40 điểm sau 30 vòng đấu 10 thắng 10 hòa 10 thất bại và ghi được 36 bàn thắng để thủng lưới 36 bàn cái thông số khá là đẹp dành cho cái thằng Volcano đó còn về đội chủ đội khách đội khách Barca thì đang có được 76 điểm và nó đang độc chiếm cái ngôi đầu bảng tại La Liga sau 30 vòng đấu với 24 thắng 4 hòa và 2 thất bại à, đặc biệt là cái hàng thủ của Barca thi đấu ở mùa giải này phải nói là cực kỳ tốt và cực kỳ hay luôn em đó sau 30 vòng đấu mà nó chỉ thủng lưới 9 bàn mà thôi và ghi được đến 54 bàn thắng một cái thông số khá là ấn tượng dành cho cái thằng Barcelona và hiện tại với 11 điểm bỏ Sagan chắc chắn 100% Barcelona sẽ lên cái ngôi vô địch ở mùa giải năm nay đúng không anh em đó Ok thì tiếp theo đây tiếp theo đây anh em hãy xem qua về cái phong độ của hai đội bóng này cùng với tiếng nha đầu tiên đó chính là Bonecano thì nó đang có phong độ khá là tệ ở dạo gần đây khi mà có được một thắng 5 hòa và 4 thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất tại La Liga đó một cái thông số cũng không đến nổi tốt dành cho Bonecano khá là tệ đó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 uh, đi xa hơn tại cái giải đấu cúp C1 châu Âu đúng không anh em cũng như các giải đấu cúp như là cúp nhà vua Tây Ban Nha hay là uh, siêu cúp nước uh, siêu cúp Tây Ban Nha này nọ cái kiểu đấy thì nói chung Barcelona chắc chắn sẽ chơi với một cái tinh thần khá là thoải mái vì hiện tại nó chả còn cái mục tiêu nào nữa ngoài cái La Liga còn riêng tại La Liga thì chắc chắn cũng đã lên ngôi vô địch rồi đó cho nên dường như là Barcelona sẽ thi đấu với một tinh thần khá là thoải mái mà thôi đó không có phải vướng bận cái điều gì cả đấy và anh em hãy xem thêm về cái phong độ sân nhà lẫn sân khách của hai đội này đây trên sân nhà thì Volcano nó đã hòa liên tiếp 3 trận ở ờ, ba vòng đấu trước đó trước khi mà thua cái thằng Atletico trên sân nhà với tỷ số 1-2 đó anh em đó và mới đây nhất thì nó lại có được một chiến thắng 2-1 trước Osasuna thì với thành tích ờ, hai uh, thắng ba hòa và một thất bại ở uh, ờ, 5 trận thi đấu trên sân nhà gần nhất cũng là một phong độ không đến nổi tệ dành cho cái thằng Bonacano đúng không em đó một phong độ cũng khá là ổn còn về Barcelona thì nó đã có được tổng cộng là 3 thắng một hòa và chỉ nhận duy nhất một uh, thất bại trước cái thằng Almeria tại La Liga mà thôi và nhìn chung thì anh em thấy này ba chiến thắng lẫn một trận hòa của Barcelona đều giữ sạch lưới trước mọi đối thủ đó 1-0 trước Real Madrid tại cái trận lượt đi cúp nhà vua Tây Ban Nha và 1-0 trước Athletic Bilbao này đó rồi 4-0 với anh chơi và mới đây nhất trên sân khách thì Barcelona đã bị Getafe cầm hòa với tỷ số là không đều đấy thì tiếp theo đây anh em có thể xem qua thêm về cái uh, lịch sử đối đầu của hai đội cùng với tiếng nha đây nhìn vào lịch sử đối đầu thì khá là bất ngờ anh em khá là bất ngờ khi mà Barcelona gần như là không có được một chiến thắng nào trước cái thằng Wandercano ở ba cuộc chạm trán nhau gần nhất đó Wandercano nó có được hai chiến thắng và một trận hòa trước Barcelona thì riêng ở cái trận lượt đi tại La Liga mùa giải năm nay thì cái thằng Wandercano nó cũng đã cầm hòa được Barcelona tỷ số không đều ngay trên sân nhà của Barcelona anh em đó thì tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái trận đấu này này đây thì trên sân nhà của Barca chấp cái thằng Upamecano với mức chấp khá là đậm chấp 1.75 và mức kiểm soát bóng của Barca trận đấu này là 68% so với 32% của Upamecano và tung ra được đến 21 pha dứt điểm với 6 pha dứt điểm gây nguy hiểm này đó trong khi đó là đội khách chỉ tung ra được 4 pha dứt điểm mà thôi thì nhìn chung thậm chí là ở trận đấu này uh, Barcelona còn phải nhận một cái chiến thẻ đỏ của Sergio Busquets ở cái phút uh, uh, 90 cộng 3 nữa nè đấy thì nói chung xét về mọi mặt thì Barca đã hoàn toàn áp đảo với cái thằng Vonecano ờ, trong cái cuộc đối đầu ở trận lượt đi này cũng như vào trong lịch, lịch sử ấy, chắc chắn là Barca đều áp đảo so với cái thành tích mà kiểm soát bóng và tạo ra những cái pha mà nguy hiểm cơ hội trước Vonecano nhưng về cái thành quả mang lại được thì Vonecano nó lại làm tốt hơn Barca anh em khi mà có được hai thắng một hòa trước cái thằng Barca điển hình là cái trận lượt đi với kết quả không đều này đó thì ok quay trở lại với cái uh, à, thông số này tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái tỷ lệ kèo phạt góc của hai đội này đây thì anh em nhìn có thể thấy được ở 6 trên 7 trận đụng độ nhau gần nhất cả hai đội đều có dưới 10.5 góc cái tỷ lệ mà về xỉu góc ở trận cầu này cũng cực kỳ cao luôn nha anh em đó đặc biệt là cái thằng Vonecano nó đã không còn mục tiêu gì ở cái uh, ờ, La Liga hiện tại và Barca cũng như thế Barca nó cũng đã uh, chắc chắn là giành được cái ngôi vương của La Liga mùa này rồi đó nó chỉ đợi những cái vòng đấu từng hai ba vòng tiếp theo thôi nó chắc chắn nó sẽ lên cái ngôi vô địch đó thì nói chung trận đấu này tiến cũng sẽ đón gần nó sẽ về rất ít cái quả phạt góc anh em cũng như cái thế trận nó cũng sẽ không có diễn ra một cách khá là quyết liệt đâu đó và cho nên với những gì tiến đã phân tích cũng như với cái tỷ lệ kèo nhà cả đưa ra thời điểm này thì tiến sẽ chốt cho anh em các mã kèo đầu tiên là anh em vào cho tiến mã kèo xỉu gốc đó xỉu gốc 9.5 cả trận này đấy thứ hai là anh em vào cho tiến mã kèo đó chính là Volcano được chấp 0.75 cả trận đó đây là hai mã kèo mà tiến đưa ra cho anh em có thể đầu tư mạnh vào cái cuộc đấu đầu đêm nay đó anh em hợp mã trùng máu với tiến anh em vào còn không thì có thể đánh ngược lại nhé còn những anh em nào mà muốn vào nhóm của tiến lấy những mã kèo chuẩn hơn chứ cái giờ bóng lăn ấy đó nắm bắt được cái đội hình sơ đồ chiến thuật của hai đội rồi đưa ra những mã kèo chuẩn hơn trên nhóm cho anh em chơi thì anh em muốn được vào nhóm cũng như là anh em muốn có một cái trang chơi ờ, uy tín để tự chơi không bị mất like mất phí ấy thì bắt buộc anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng có xài internet banking chuyển khoản online ấy, hoặc là anh em phải sử dụng ví momo thì chỉ cần một trong hai điều kiện đó thôi anh em cứ liên hệ trực tiếp cho tiến tiến sẽ hướng dẫn cho anh em cách đăng ký một cái tài khoản trên trang cách đặt kèo cách vào kèo cách mua bán kèo này nọ các kiểu cách soi kèo luôn đó ok thì anh em thật, thật sự cần đủ điều kiện tin tưởng thì cứ liên hệ cho tiến nhé số zalo 0963 731 346 hoặc là bốn cái đường link dưới phần mô tả trong video Facebook cá nhân fanpage tiktok cùng với telegram đó anh em cần thì cứ liên hệ thôi tiến sẽ giúp đỡ tất cả anh em còn những ai mà sợ bị lừa này nọ mà sợ nạp được cũng không được này nọ tốt nhất thì né ra đừng có tìm đến tiến nha mất thời gian đâu tiến không có rảnh mà giải thích cho từng người đâu đó ok thì uh, anh em thấy nhận định của Tiến cũng như những chia sẻ của Tiến có ý nghĩa hay với anh em ấy thì anh em hãy để lại cho Tiến một cái lượt like ở trong cái video này cũng như là đừng có quên là ấn nút đăng ký theo dõi kênh Tiến Sâu Kèo đây kênh uh, đăng ký theo dõi kênh tiếng soi kèo cùng với kênh tiếng bóng đá luôn nhé anh em để anh em có thể nhận được những cái thông báo mới nhất từ khi mà tiếng lên được cái video mà mà uh, mới nhất từ cái kênh uh, tiếng bóng đá lẫn kênh tiếng soi kèo này đó và tiếng cũng chúc cho anh em và gia đình anh em có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống này và chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư đó và đặc biệt là trong cái trận cầu Barcelona đêm nay đó tiếng cũng chúc cho các anh em nào mà uh, đã đầu tư theo tiếng trong cái trận cầu này đó sẽ thắng lớn nha anh em ok tiếng cũng tạm biệt anh em nhé